Ba giờ em còn chưa ngủ, tương tư về anh biết bao nhiêu là cho đủ Trở về người âm phủ ngày ngủ đêm bay Nhưng mà giờ lúc này em cũng như là người trên mây à, Tóc anh là nắng, mắt anh là hồ Được cái anh ngây ngất để cho lòng này ngẩn ngơ Trở về là xin rượu, em cũng biết làm thơ Vì giờ trong đầu em tôi là thương với nhớ Đi cùng với anh trên một đoạn đường dài Chỉ mong được một lần nắm tay rồi đi đến sáng mai Chuyện em nói được từ ngày một ngày hai Nếu như anh gật đầu một bên nhau đến mãi mãi Cuộc tình em đã từng là bản nhạc buồn Chỉ để anh remix là em sẽ lên luôn Từ ngày gặp anh em cũng thấy bay bổng Chẳng cảm thấy chẳng còn dập khuôn Lại để em nói nhỏ Anh làm cái gì cũng phải để em nói ờ Mắt thì ngao ngao, nụ cười thì ngơ ngơ Suốt ngày nói linh tinh với vần cũng phải để em về mà ôm mơ Chuyện trò với anh từ đêm đến sáng Chẳng cần một giọt cà phê Không cần không cỏ, không men, không rượu Nhưng mà anh vẫn cứ làm em mê Em có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với em nhá Nhà anh có bán rượu không? Mà sao nói chuyện với anh em say quá Dừng lại nhanh, cái thêm cái nữa là tim em đứt phanh Mẹ anh có sao anh không ở Mấy chuyện học khẩu vào trái tim em em có thấy cuộc đời mình nhàm chán khi cứ hoài lặp đi lặp lại Vậy thì đến đây với em đi chứ sao còn cứ hoài tìm ai Vòng tay em không quá lớn, chân cũng chẳng được quá dài Nhưng mà để ôm anh hay chuyện đến với anh thì dù gì với em cũng không ngại I like you I think I have been falling for you Cause round up my time just then.